thương một chút Hiểu cho con tim này một phút Bên nhau thời gian dường như sẽ trả lời Còn đó những phút khi xưa mình cùng đùa vui nắm tay Còn đó những phút